Xin chào mọi người đã đến với kênh thông tin Trạch Quan. Và ngày hôm nay chúng tôi à, sẽ tiếp tục đọc cho mọi người một cái thông báo từ ban giám đốc công ty đến người lao động thuộc VT VT2 Sao Khuê MV Diên Hưng TMTC về việc nhà máy hoạt động trở lại số 042 2021 thì uh, xin lỗi mọi người nhé tại vì mình đi làm lại rồi á cho nên là thông báo ra thì mình không có làm thông báo ngay cho mọi người được thì mình đi làm lại rồi về nhà còn con cái công việc làm ăn nữa nên là ừ, có thể là mình không mang lại thông báo cho đúng kịp thời cho mọi người được hy vọng mọi người thông cảm cho mình nhé tại vì à, mình nói luôn mọi người là cái việc này không phải việc của mình mình là ừ, cá nhân của mình mình muốn cống hiến cho mọi người thì mình mình biết thì mình làm cho mọi người để mọi người ờ, có công cụ hỗ trợ mọi người dễ hiểu thông tin hơn thôi chứ những thông tin mà mình đọc mình phân tích suy luận theo cách hiểu của mình thì có thể là nó không đúng 100% theo như ý của công ty đó và đôi khi mọi người xem xong mọi người thắc mắc là công ty lại nói mình là không là kênh không chính thống đấy mình biết là như vậy đó đấy cho nên là à, mình luôn nói trước là những gì mình nói mà mình suy luận theo cá nhân của mình nhé thì nó không đúng 100% theo như ý của công ty đâu nhưng mình sẽ suy luận để cho mọi người có cái thông tin để mọi người đúc kết lại rồi hỏi quản lý hỏi những người xung quanh được chưa thì ờ, tương lai thì kênh của chúng ta sẽ thiên về uh, nhận ý kiến phản ánh của người lao động nhiều hơn mọi người có ý kiến có cái gì mà muốn phản ánh muốn thắc mắc muốn than phiền ấy mình quăng hết vào đây nhé à, nhiều người nói mình là mình ở văn phòng lớn là mình làm gì to lắm mà không phải mình trả lời mọi người là mình bốc hàng dưới kho ấy. những người, <laughs> những người bốc hàng dưới kho như mình ấy, thì mình muốn cống hiến những cái thông tin để cho mọi người để mình hiểu mà mọi người cần chứ còn những người văn phòng lớn họ làm lớn họ không có làm như mình đâu họ không khủng điên như mình đâu nhiều người thấy họ nhếch mép cười họ khinh bỉ mình ấy Ờ, họ nói mình mình rảnh mình không <laughs> mình điên điên ừ, tự nhiên chẳng được việc mình đi làm thôi chúng ta vào việc nhé nãy giờ nói xàm nhiều quá mình đọc ừ, nguyên văn xong rồi mình sẽ phân tích lại theo cách hiểu của mình nhé Căn cứ vào chỉ thị số 19 CT UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 8 tháng 10 năm 2021, căn cứ vào công văn số 12419 UBND KGVX của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 11 tháng 10 năm 2021, căn cứ vào sự đồng thuận giữa Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn. Để chuẩn bị cho lộ trình nhà máy khôi phục sản xuất, Ban chấp hành Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty xin được thông báo kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau. 1. Công ty hoạt động kinh doanh trở lại từ ngày 21 tháng 10 năm 2021 theo lộ trình cho phép của chính phủ. 2. Chính sách chi trả lương được áp dụng kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2021 như sau. 2.1. Người lao động đi về hàng ngày đến công ty bằng phương tiện cá nhân. 1. Điều kiện, tiêu chuẩn. Người lao động không thuộc vùng phong tỏa, vùng cách ly y tế. Người lao động đã tiêm vaccine mũi thứ 1 sau 14 ngày, tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 được điều trị khỏi bệnh trong vòng 180 ngày được sự điều động của công ty để làm việc Đấy, những trường hợp đó là là là đủ điều kiện đi làm đủ tiêu chuẩn để đi làm nhé hai người lao động đến công ty làm việc sẽ nhận mức lương bằng 100% lương căn bản và đầy đủ các loại phụ cấp lương và trợ cấp a người lao động không thực hiện công việc theo điều động của công ty sẽ áp dụng nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc riêng không hưởng lương người lao động không đăng ký các loại nghỉ đã liệt kê như trên thì sẽ được xem như là vắng mặt không lý do. Công ty sẽ không áp công ty sẽ áp dụng theo nội quy công ty hoặc lao động Việt Nam. Nội quy công ty hoặc nội quy lao động Việt Nam. B. Người lao động đến công ty làm việc và trở thành F0, F1 ngay tại bên trong hoặc bên ngoài nhà máy và thực hiện cách ly tại cơ sở tập trung hoặc tại nhà. F0 được áp dụng theo chế độ nghỉ ốm đau, bảo hiểm xã hội. Nếu hết chế độ hưởng bảo hiểm xã hội, những ngày nghỉ còn lại công ty sẽ thanh toán tương đương mức lương của chế độ bảo hiểm xã hội chi trả. F1 F1 thực hiện cách ly khi có chứng nhận từ cơ quan y tế hưởng 100% lương tối thiểu vùng. Mục 2.2 Lương áp dụng cho các trường hợp tiếp tục nghỉ ngưng việc như sau. Trường hợp A Điều kiện xét là người lao động chưa tiêm vaccine. Ngoại trừ những lý do chính đáng được chấp thuận như người lao động trong ờ, tình trạng thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, bệnh nền. Mức thanh toán áp dụng, người lao động đăng ký nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng không hưởng lương. Trường hợp B, người lao động không thể đến công ty làm việc do yêu cầu của chính phủ. Thì những người trường hợp B này người lao động không thể đến công ty việc không thể đến công ty làm việc do yêu cầu của chính phủ này, thì sẽ được lựa chọn các phương án như sau. Phương án A1 đăng ký nghỉ phép năm còn lại của năm 2021 sau khi đã hết phép năm sẽ được chi trả 100% lương tối thiểu vùng. Phương PA2 là chi trả 100% lương tối thiểu vùng đấy những người mà à, chính phủ yêu cầu không đi làm ví dụ những người mà bạn ở trong vùng phong tỏa mà chính phủ ờ, có xác nhận giấy giờ là bạn ở trong khu vực phong tỏa nguy cơ cao không đi làm được ấy đấy. còn những người mà tự nhiên được tiêm vaccine mà lại không chịu tiêm sợ chết ấy <laughs> thì, mọi người nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc riêng hưởng lương nhé nó, nó, nó nôm na vậy thôi tiếp này tại điểm 2.2 điểm 2.2 là cái bảng trên này này trường hợp B người lao động sẽ đăng ký chọn phương án mã vạch QR code hoặc đường link bên dưới trường hợp người lao động không được trường hợp người lao động không quẹt mã QR thì có thể đăng ký trực tiếp với quản lý của mình đấy link đăng ký này đơn giản vậy thôi mình đọc hết văn văn tí phân tích cho mọi người nghe nhé 3. Ca làm việc để đảm bảo những giãn cách tại công ty trong suốt quá trình làm việc nhằm phòng chống dịch COVID-19. Công ty sẽ áp dụng các việc chênh lệch à, ca cho khối sản xuất như sau. A. Khối sản xuất hiện tại. Ca hành tránh hiện tại thì làm việc từ 6 giờ 30 đến 15 giờ 30. Nghỉ ăn trưa từ 11 giờ đến 11 giờ 20. Điều chỉnh Điều chỉnh này, điều chỉnh ca hành tránh sớm sẽ làm việc từ 6 giờ 30 đến 15 giờ 30, nghỉ ăn trưa từ 11 giờ đến 12 giờ. Ừ. Ca hành tránh muộn sẽ làm việc từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30, nghỉ ăn trưa từ 12 giờ đến 13 giờ. Các trưởng khoa sẽ sắp xếp thời gian làm việc thông báo cho người lao động ít nhất trước một ngày. B. Khối hành tránh và bộ phận hỗ trợ vẫn giữ thời gian làm việc như hiện nay thời gian áp dụng từ thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021. Một số quy định khác tại các thông báo trước đây nếu không còn phù hợp thì sẽ được thay thế theo nội dung thông báo này. Khi có quyết định mới của chính quyền địa phương và căn cứ vào tình hình dịch thực tế của công ty thì công ty sẽ thông báo cho người lao động điều chỉnh và sẽ thông tin đến người lao động à, thực hiện. Anh chị trưởng khoa quản lý trách nhiệm triển khai thông tin đến cán bộ công nhân viên hiểu rõ và thực hiện. Thay mặt ban chấp hành công đoàn chủ tịch Đinh Sĩ Phúc. Đây là mã QR đăng ký này. À, thay mặt tổng đức công ty là Nam Dung Đe cảm ơn mọi người rất nhiều thì có gạch đá gì thì mọi người ném vào đây nhá <laughs> mình tóm tắt lại như thế nào tóm tắt lại mình tóm tắt lại là những đối tượng mà điều kiện và tiêu chuẩn những người đều đi làm là những người mà à, không thuộc vùng phong tỏa và vùng cách ly y tế những người đó là là đủ tiêu chuẩn đi làm những người lao động đã tiêm vaccine mũi thứ một sau 14 ngày à hoặc là tiêm hai mũi vaccine rồi hoặc là F0 được điều trị khỏi bệnh trong vòng 180 ngày. Tức là F0 F0 mới khỏi bệnh xong ấy, chưa chưa quá 6 tháng nhé. Nhiều người ngày xưa nhiều người là quán cán bộ to lắm mà không hiểu là cứ tưởng là F0 là khỏi bệnh sau 6 tháng sau được cái làm. Ôi rồi tôi không hiểu luôn. Tôi bốc hàng đến kho tôi không biết. um, <laughs> còn cái trường hợp mà nữa này là được sự điều động của công ty có thể là bạn trong vùng phong tỏa hay là bạn có đủ điều chưa đủ điều kiện để đi làm nhưng mà công ty điều động cho bạn thì công ty sẽ giàn xếp cho bạn đi làm ba tại chỗ hoặc như nào đó ừ. thì trường hợp này này tức là công ty điều động là bạn phải đi nó nó tóm lại là phải như vậy công ty sẽ sắp xếp cho bạn đi làm thì những người đi làm đời công ty thì hưởng lương trăm phần trăm như mọi khi thôi còn người lao động mà không thực hiện theo sự điều động thì sẽ áp dụng nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc riêng không hưởng lương nhé đấy đủ điều kiện đi làm như ở đây rồi mà bạn không đi được có lý do đó thì mọi người phải làm giấy tay đó trình bày hoàn cảnh là con chưa đi học không ai giữ như nào đó hoặc là bệnh hay là đau nhà ảnh hưởng gì đó không đi hay làm được thì xin quản lý đàng hoàng chứ không phải là công ty cho phép như vậy là, à, tôi thích làm sao tôi làm còn người lao động đến công, công ty làm việc mà trở thành F1, F0 ngay cả bên trong hoặc ngoài công ty và thực hiện cách ly tại cơ sở tập trung hoặc tại nhà thì sẽ được chi trả à, theo ờ, chế độ ốm đau của bảo hiểm mà nếu như bảo hiểm mà không đủ điều kiện để trả nữa thì công ty sẽ trả cho bạn bằng mức bảo hiểm trả nhé còn áp F1 mà áp <laughs> 1 luôn ghê quá xin lỗi mọi người nhé F1 thực hiện cách ly khi có chứng nhận từ cơ quan y tế thì được hưởng 100% lương tối thiểu vùng F1 đấy cái cách chung ấy ừ. còn lương áp dụng cho trường hợp mà tiếp tục nghỉ ngưng việc thì như thế nào thì trường hợp A là những người lao động mà chưa tiêm vaccine đấy ngoại trừ những lý do chính đáng à bạn chưa tiêm vaccine mà không có lý do chính đáng thì bạn sẽ được nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc riêng không hưởng lương và đăng ký xin đàng hòa nhiều người sợ chết không tiêm ấy có nói thẳng đấy cho nhanh còn những người bệnh nền hoặc là phụ nữ mang thai nuôi con thì họ cũng đang triển khai tiêm dần rồi đến giờ này mà bạn vẫn không tiêm thì là là là ý lý do là không chính đáng rồi đấy bạn không bệnh nền không nó mang thai nuôi con rồi này bạn sợ chết bạn không tiêm thì là lý do không đáng còn những người mà không đến công ty làm việc được do yêu cầu của chính phủ như khu vực của bạn dịch nặng quá mà nó tiếp tục nó phong tỏa nó quanh vùng đi. thì lúc đó là yêu cầu của chính phủ thì bạn sẽ được hưởng là bạn có hai cách lựa chọn những trường hợp mà tiếp tục nghỉ ngơi việc này có hai cách lựa chọn phải quẹt mã qr để đăng ký nhá thứ nhất là nghỉ hết phép năm rồi nghỉ hưởng lương một trăm phần trăm lương tối thiểu vùng thứ hai là chỉ trả một trăm phần trăm lương tối thiểu vùng đấy nội dung nó chỉ đơn giản thôi không có gì nữa nãy giờ tôi đảm bảo luôn và có người xem nãy giờ vẫn không hiểu đâu <laughs> Nên là những ai mà xem nãy giờ mà vẫn còn chưa hiểu Thì tôi xin phép mọi người là ừ, Được tôn vinh mọi người là thành thiên tài nhé Những người là thiên tài thiên tài <laughs> Và nếu như mà nói cho vui thôi Còn mọi người không hiểu thì tua lại xem tiếp nhé Còn cái điều chỉnh giờ làm này thì chắc có anh biết rồi à, Cảm ơn mọi người rất nhiều Thì có gạch đá gì thì mọi người cứ ném vào đây nhé Mình nghèo lắm chưa có tiền để xây nhà đâu Hy vọng là mọi người sẽ để lại à, góp ý cho mình ở dưới phần bình luận thì mình có động lực mình sẽ làm những video ở trong chủ đề khác à, không phải là đưa mấy thông báo của công ty không cho mọi người nhé bây giờ công ty hoạt động lại rồi thông báo ít đi rồi thì mình sẽ giảm lại thì mình nhận ý kiến phản hồi của mọi người những bất cập có gì thắc mắc à, ức chế thì ném hết vào đây à, thì mình sẽ nhận để chia sẻ cùng mọi người mình không làm văn phòng lớn phòng to gì đâu mình bốc hàng ở kho thôi cho nên mình đồng cảm với mọi người được được chưa nào cảm ơn mọi người nhé mình xin phép được dừng video ở đây